là thương hiệu bất động sản uy tín với một loạt các dự án chung cư cao cấp tại Thái Nguyên. TTB Home mở màn cho đầu tư bất động sản phân khúc chung cư vào thị trường bất động sản Bắc Giang, chuyển giao công nghệ, thiết kế xây dựng hạ tầng thông minh, hiện đại, chuẩn Singapore, khu chung cư Green City tối ưu hóa không gian sống, hài hòa với cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo mới cho đô thị. Thưa quý vị, tôi là Huyền Trang, và hiện tại tôi đang có mặt tại công trường dự án Green City Bắc Giang của chủ đầu tư TTB Group. Đây là dự án đã làm quấy động thị trường bất động sản Bắc Giang trong thời gian qua. Và những hình ảnh ngay sau lưng tôi đây có thể chứng minh được rằng dự án đang được gấp rút hoàn thiện để có thể sớm bàn giao nhà tới tay khách hàng. Tại công trường Green City, chủ đầu tư TTB Group đã cho tiến hành thi công đổ sàn tầng 11 của tòa CT1 và CT1A, khu trung cư Green City Bắc Giang. Đây là một trong những quá trình quan trọng trong việc phát triển cũng như đảm bảo chất lượng cho dự án. Như những lần thi công trước, lần này ban chỉ huy công trình vẫn luôn giám sát cũng như chỉ đạo việc đổ sàn một cách chặt chẽ nhất. Chất lượng công trình phụ thuộc khá nhiều vào công tác đổ sàn nên mọi quy trình đều được bám sát kỹ lưỡng, không để lơ là một phút nào cả. Với đội ngũ công nhân lành nghề, kỹ thuật cao nên việc đổ sàn hầu như đều diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc hay khó khăn gì. Đổ sàn tầng 11 khu chung cư Green City đánh dấu tiến độ của dự án ngày càng được đẩy nhanh, tăng trưởng từng ngày. Công nhân tại công trường Green City vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc với mong muốn dự án sớm được hoàn thành, mang lại cuộc sống đáng mơ ước, kiến tạo nên những giá trị đích thực cho mọi cư dân nơi đây. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Khu chung cư Green City tạo ra bước đột phá trong việc xây dựng những giá trị toàn diện cho con người, từ việc kiến tạo môi trường sống xanh, an lành đến việc nâng tầm những giá trị trải nghiệm và giá trị thể hiện bản thân. Green City nằm trong định hướng dài hạn, đồng thời góp phần xây dựng mục tiêu phát triển đô thị bền vững tại Bắc Giang.